ở đây là thanh toán bằng Bible có nghĩa là nếu bạn có tài khoản Bible thì bạn nhập vào đây bạn nhập bắt gọn vô rồi bạn thanh toán đó là cái phương thức thứ nhất à, trong trường hợp thứ hai là bạn không có cái tài khoản Bible thì bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng thì bạn click vào à, phía dưới à, ở đây là bạn khai báo thông tin đầy đủ đầu tiên là quốc gia cái thứ hai nữa là cái card number ở đây là cái số thẻ tín dụng và cái thứ ba nữa là à, cái uh, à, payment type đây là cái loại thanh toán thí dụ như bạn thanh toán bằng visa là bạn click chuột bằng visa bạn thanh toán vào mastercard các bạn thanh toán vân các phương thức khác thì bạn uh, chọn vào đây và cái dòng kế tiếp nữa là bạn uh, cái chọn cái ngày cái ngày hết hạn của thẻ rồi cái CSV đây là ba cái số bí mật phía sau của thẻ ở trong phần billing information tức là thông tin về cái thẻ thanh à, bill, bill order thanh toán đây là họ tên tức đầu tiên là tên first name là tên middle name ở đây là chữ lót à, last name ở đây là họ của bạn à. dòng kế tiếp đó là line một tức là cái địa chỉ kế tiếp đó là chúng ta chọn một cái city city là thành phố ví dụ như bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn đánh là Hồ Chí Minh à, vào đây cái trường kế tiếp nữa là à, quận huyện thí dụ như bạn ở à, quận 3 thì bạn đánh số 3 ở đây à, gọi dấp thì đánh gọi dấp đó bạn vào trong diễn đàn đầu tư tại nhà để bạn lấy cái số zip code cái mã bưu điện bạn chọn vào trong cái phần logo click vào logo thì dẫn đến xuống trang chủ chọn vào trong phần trợ giúp chọn trong phần zip code ở đây thì có mã zip code của tất cả các quận huyện thành phố ờ, các tỉnh ví dụ như ờ, chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chọn cái mã zip code ở đây là 700 ngàn hoặc là 760 ngàn chẳng hạn chúng ta nhập zip code vào đây dễ copy và dán kế tiếp là chúng ta chọn uh, ờ, số điện thoại telephone và email và cuối cùng là chúng ta đánh chọn vào thanh toán như vậy là cái việc thanh toán chúng ta sẽ hoàn hoàn tất nếu để điện đầy đủ thông tin à, và thêm một yếu tố được nhắc các bạn là để kiểm tra được cái thứ hạng à, kiểm tra thứ coi cái tổng thanh toán này có đúng là của PayPal hay không thì chúng ta chọn vào trong cái à, Alexa thì à, chúng ta thấy được rằng là cái thứ hạng của PayPal là 44 thứ hạng rất là cao như vậy cái trang đã thanh toán là trang đã trang thật trang đúng của PayPal như vậy thì chúng ta cứ yên tâm à, thực hiện cái việc thanh toán trên đây à, và bạn có thắc mắc gì nữa thì à, à bạn có thể thêm theo dõi thêm cái phần trong cái phần mô tả của video này để chúng tôi được hỗ trợ các bạn nhiều hơn à, xin chào và hẹn gặp lại